Ví dụ đầu tiên thầy sẽ đưa cho các em đây Vẫn là giải và biện luận nha Đề bài yêu cầu chúng ta giải biện luận Bất phương trình sau Phần A là x cộng với m Tất cả nhân với m cộng với x lớn hơn 3x cộng với 4 Ok chưa? À, ví dụ 1 phần A này Thầy sẽ viết lại đề cho các em nhé x cộng với m nhân với m cộng với x sẽ lớn hơn 3x cộng với cộng với 4. Nào bây giờ chúng ta sẽ giải quyết cái bất phương trình này. Thì các em để ý ở đây này. Đối với bất phương trình này thì chưa có dạng là ax cộng b nhỏ hơn không đúng không? Chưa có. Vậy chưa có thì chúng ta làm gì? Biến đổi về. Hiểu chưa? Nhân phá ngoặc ra. x nhân với m mx m nhân m m bình phương cộng x thì giữ nguyên cộng 3 x này thì chuyển vế sang trừ 3x cộng 4 chuyển vế sang trừ 4 lớn hơn không bây giờ thầy nhóm các số hạng mà chứa chứa biến x vào và đặt biến x ra ngoài làm nhân tử chung thì đây thầy rút gọn đi đã sau đó thầy mới nhóm hiểu chưa x trừ đi 3x sẽ là trừ 2x đặt x ra ngoài. Trong ngoặc còn lại là gì? M trừ đi 2 và nhân với x cộng với m bình phương trừ đi trừ đi 4 thầy sẽ viết ra thành là m trừ 2 nhân m cộng 2 lớn hơn không? Ok chưa? Đó, các em chú ý chỗ đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi biện luận nó. Đầu tiên với A bằng 0 thể viết cụ thể ra M trừ 2 bằng 0 Điều này tương đương với M bằng M bằng 2 M bằng 2 Với M trừ 2 bằng 0 M bằng 2 M bằng 2 thì chúng ta thay vào Thay vào suy ra này à, Bất phương trình nó sẽ trở thành này 0 nhân với x Cộng với chỗ này cũng là 0 này không nhân với 4 lớn hơn không thì điều này tương đương với không lớn hơn không có xảy ra được không không chỉ có thể bằng không đúng không cái này là vô lý vô lý vậy thì trường hợp này suy ra là s nó sẽ là bằng bằng rỗng Đấy là với trường hợp đầu tiên